Đây là một cái clip có tính chất thực cao chất thực đến từng cái mụn luôn Nhìn nhìn cái gì? Không thấy ai dậy sáng 6 giờ 30 à? Hmm. Thank you. buổi sáng các bạn à, Hôm nay là ngày 18 tháng 5 và theo như thông báo trường mình thì chúng mình sẽ quay trở lại trường học Và mình rất mong ngóng được đến trường, được gặp thầy cô và bạn bè Trời ơi, lâu lắm rồi, phải khoảng tầm mấy tháng nhỉ? 3, 4, 4 tháng à Nhưng mà rất tiếc các bạn ạ Hôm qua mình nhận được thông báo là sáng nay bọn mình được nghỉ học yeah. bình thường thì người ta sẽ uống cà phê các bạn ạ nhưng mà mình mình là một đợt kéo thể uống được cà phê luôn thề mỗi lần mình uống cà phê xong là mình kiểu bị say xong mình kiểu đầu óc kiểu quay cuồng các bạn say rượu rồi các bạn biết nó sẽ hơi uh, chóng mặt xong rồi kiểu lâng lâng lâng lâng ấy người mình như đang ở cái trên trời ấy đấy kiểu mình sẽ bị như thế thế là mình sẽ không mà mình uống cà phê đâu Nhớ nhá, nếu mà giả sử sinh nhật mình hay gì thì đừng có bao giờ tặng cà phê đấy Hay là mấy cái chất kiểu liên quan đến cà phê nhá Tặng giày, dép, quần áo hay gì cũng được ừ. Mình không phải là mình nhắc khéo các bạn đâu Nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa mà đến sinh nhật mình đâu ừ. Không bao lâu nữa đâu À Thay vì chỉ lướt Facebook ấy thì nghĩ là các bạn cần làm những cái gì đó nó hữu ích hơn thiết thực hơn ví dụ như việc các bạn lướt youtube chẳng hạn này để mình xem xem youtube dạo này có gì hot không nhá ui tốn 120 đô để review khách sạn 5 sao cực sang chảnh ở Hà Nội Ui dồi, cái này vào xem gấp nhờ xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của ừ. Yến Và hôm Yến nay thì à? mình đang ở một nơi rất là đặc biệt các bạn ạ Các bạn có đoán được mình đang ở đâu? Ai chà, mặt mũi cũng được, pet nhở Không đến nỗi đâu Để mình xem xem nó như thế nào nhá Ui, ui nó còn làm MV các bạn ạ Nó còn làm MV luôn Sợ rằng em biết anh còn yêu em Ui, hai tuần 2 tuần 18.000 lượt xem Đỉnh phết nhở Cũng ra gì phết đấy Thế đéo nào quen toàn trai xinh gái đẹp thế này Được, mình sẽ subscribe cho nó Bật chuông để nhận thông báo luôn Để xem là sau này nó có nổi tiếng hay không Biết đâu theo dõi nó dài dài xong rồi nó nổi tiếng mình lại kéo được tí fame các bạn nhỉ tới các bạn sau một tí nữa Three hours later. cái quái nào đã hơn 12 giờ rồi Mình có nên đi đánh răng tiếp nhỉ? ok và đi học thì sẽ đeo thêm một chiếc đồng hồ như thế này để còn đếm giờ còn đi về các bạn ạ mình thật ra là đến năm ba rồi mình cũng không phải là một đứa còn chăm học nữa lười lắm hình như là chỉ có mình mình mong ngóng đến nước hay sao các bạn ạ rồi chết rồi chết rồi ê ê chào cái gớm lại lên vlog rồi anh ơi anh ơi lại lên vlog anh ơi ơ không chào cả đi ra ngoài cửa đi lại nào sao tự dưng nhìn góc này nó lại xinh thế nhỉ mỗi rồi là tóc hơi ngu sắp tới ờ, sẽ nhuộm màu khác thank you một phần không hẳn là ấy giờ đâu mà là kem chống nắng bóng là kem chống nắng đi học các bạn nhớ mua kem chống nắng nhé của hãng nào thì uh, xong rồi mình sẽ review sau Sắp phỏng vấn cái Động lực nào khiến chị cắt tóc như thế? Thằng Ngân tiền tiền tốn tiền rồi hội đồng <laughs> vỗ tay vỗ tay vỗ tay mày nhuộm tóc à vẫn còn vẫn xinh thực là cô thấy hoang mang ấy ở xã hội này chỉ có những cái có hai loại giàu nhất là những cái thằng giả nghèo thứ hai là những cái đứa mà bỏ tiền ra để làm vlog ờ, ngon khá tinh là nó bắt đầu chuyển sang cái hồi sau chào cậu chào cậu ôi giời ơi hiến ơ sáu tháng không gặp rồi tôi thấy cậu quen quá cậu ơi tôi thấy cậu quen lắm à, chào đấy cậu, chào cậu tớ xin giới thiệu tớ là chiến đô chủ kênh à, chiến đi review ôi rồi ơi quý hóa quá khiếp quá chúc cậu à, sống được một nghìn à, à đâu một trăm nghìn sắp nhá sao được màu sắc rồi yên tâm bình hạnh quá bình hạnh quá trời ạ à. con kia mày quay cái gì đấy <laughs> bình hạnh quá nào đây là làm kiểu ảnh uh, chụp với uh, ờ, chuyến đi review Chiến đi review nào đủ má mày đủ má trời ơi thơm thế ừ. à. à. mình về đúng lúc tắt đường các bạn ạ tầm uh, gần 6 giờ eo ơi đường tắt trong rồi xe buýt nó đông đông dã ma nữa ấy nóng thật sự luôn ấy tạm dừng clip hôm nay sẽ dừng lại đây nhá hẹn các bạn vào 7 tháng sau bye bye